Thưa quý vị và các bạn, tiếp bước U22 Việt Nam, Campuchia tạo cơn sốt cực lớn tại SEA Games 32. 20.000 vé xem trận gia quân của U22 Campuchia tại SEA Games 32 đã phát hết chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Như là những thông tin đã đưa trước đó, Campuchia đã quyết định mở cửa miễn phí để cho khán giả vào theo dõi toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games 32. Tại môn bóng đá nam, vé vào sân vẫn được phát hành nhưng Campuchia quyết định phát miễn phí tới các cổ động viên đến xếp hàng ở trước sân vận động. Theo thống kê của tờ Khmer Times, trận gia quân của U22 Campuchia và U22 Đông Timor diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 4 đã tạo ra một cơn sốt cực lớn. Cụ thể, 20.000 vé theo dõi trận đấu này đã được phát miễn phí tới tay người hâm mộ chỉ trong một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì vậy mà Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã ra quyết định lắp đặt màn hình LED cỡ lớn tại 7 địa điểm trong thành phố Phnom Penh để người hâm mộ tiện theo dõi. Đây là thông tin rất vui đối với người hâm mộ Campuchia khi mà trước đó rất nhiều khán giả không thể vào sân vì tình trạng khan hiếm vé. Ngoài ra, chính quyền Campuchia cũng lo ngại rằng việc có quá đông cổ động viên không có vé sẽ dẫn tới tình trạng vượt rào vào sân để xem bóng đá nam. Chính vì thế, chủ nhà của SEA Games 32 đã phải bố trí lực lượng bảo vệ hùng hậu, ngăn chặn kịp thời các cổ động viên muốn vượt rào để đảm bảo an ninh. Vào sáng ngày 8 tháng 4, U22 Campuchia cũng đã chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 với 20 cầu thủ và tham dự buổi họp báo trước trận mở màn. Huấn luyện viên Hiroshi đã có những phát biểu đầy tự tin về mục tiêu vô địch. Nếu như có thể đi đến trận chung kết và giành được huy chương vàng SEA Games 32 thì đó sẽ là một thành tựu vô cùng to lớn của bóng đá Campuchia cũng như cá nhân tôi. U22 Campuchia được tạo điều kiện tối đa khi thi đấu toàn bộ 4 trận vòng bảng ở khung giờ 19 giờ và không có trận nào diễn ra lúc 16 giờ. Thời tiết tại Campuchia trong thời gian này đang là rất nóng, khiến cho nhiều đội bóng gặp phải khó khăn như là U22 Việt Nam, Thái Lan hay là Indonesia. Tiền vệ U22 Lào nói Chúng tôi sẽ khiến Việt Nam chia điểm tại SEA Games. Tiền vệ Damod Thongkham Savat của U22 Lào tuyên bố đầy tự tin là sẽ cầm hòa Việt Nam ở trận gia quân tại SEA Games 32. Chiều ngày 28 tháng 4, đội tuyển U22 Lào với sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Michael Wells đã bước vào buổi tập quan trọng nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gia quân gặp U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đáng chú ý, ở buổi tập này, tiền vệ gốc Việt của U22 Lào là Damot Thongkham Savat đã có những chia sẻ đáng chú ý về màn đối đầu gặp đương kim vô địch U22 Việt Nam vào ngày 31 tháng 4. Cụ thể, nói với tờ VN Express, Thông Khao Savat tự tin khẳng định Việt Nam năm nay vẫn mạnh ở SEA Games. Họ là ứng viên số 1. Tuy nhiên tôi nghĩ U22 Lào vẫn có thể cầm hòa họ ở trận gia quân. Và tỷ số sẽ là 0-0. Thực tế, bóng đá Việt Nam vượt trội trước Lào ở hầu hết các cấp độ đội tuyển. Thành tích tốt nhất mà bóng đá xứ triệu voi đã từng đạt được ở trong lịch sử đối đầu đó là lần cầm hòa Việt Nam một đều tại vòng bảng AFF Cup năm 96. Được biết, Damot Thông Kham Savat có ông bà là người Quảng Bình. Tiền vệ sinh năm 2004 này tiết lộ anh có thể nói thông thạo tiếng Việt do Thông Kham Savat thường xuyên nghe bố mẹ giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Phải nói thêm là tiền vệ U22 Lào gốc Việt cũng đã từng tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam. Nhắc về kỷ niệm này, Thông Khao Savat bày tỏ sự ấn tượng trước sức nóng của sân vận động Thiên Trường khi đội bóng xứ Triệu Voi đá vòng bảng ở Nam Định. Bên cạnh Thông Khao Savat, tại SEA Games 32, U22 Lào còn trình làng ba ngôi sao trẻ đang thi đấu ở nước ngoài, đó là hậu vệ Chao Klin của Mỹ, tiền vệ Roman Angot của Đức và tiền đạo Victor Jovinasak của Pháp. Trước đó, U2 Lào đã có chuyến tập huấn tại Ả Rập Xê Út nhằm chạy đà cho SEA Games 32. Ở đây, huấn luyện viên Michael Wells cùng với các cộng sự và một nhóm các cầu thủ đội tuyển U22 Lào đã bất ngờ đến theo dõi trận cầu có sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo giữa câu lạc bộ Anas và Al Hilal tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Tại SEA Games 32, Lào rơi vào bảng B cùng với các đối thủ là U22 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đội bóng trẻ xứ triệu voi sẽ đá trận mở màn SEA Games 32 gặp U22 Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 trên sân vận động Prinsi. Thái Lan quyết tâm đòi nợ. Đòn tâm lý của huấn luyện viên Chosier sẽ gây ông đập lưng ông. Nếu nhìn vào bề nổi thì thầy trò huấn luyện viên Jose đang cực kỳ tự tin trên hành trình bảo vệ chức vô địch SEA Games với những phát triển và phát biểu rất cứng. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận thua vẫn còn đó nên nhớ rằng ở đấu trường SEA Games mỗi giải đấu sẽ là một đội hình, một lứa cầu thủ khác nhau vì đây là đấu trường của các cầu thủ trẻ. Dù cho Việt Nam đang nắm giữ hai huy chương vàng ở hai kỳ SEA Games gần nhất, song đội hình vô địch của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hoàn toàn khác với huấn luyện viên Chosier ở giải đấu này. Hai kỳ SEA Games gần nhất, ông Park có được lợi thế cực kỳ lớn khi được cài cắm thêm 2, 3 cầu thủ quá tuổi vào đội hình trẻ U23 Việt Nam. Và rõ ràng là những đóng góp cực kỳ quan trọng của các tuyển thủ quốc gia lão luyện mà ông thầy người Hàn Quốc chọn là điều không còn bàn cãi nữa. Ở giải đấu lần này, trong khi U22 Thái Lan triệu tập đội hình cực mạnh với hai cầu thủ trẻ từ châu Âu trở về, thì huấn luyện viên Chosier phải chơi thất tay bằng lứa cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm của mình. Ở giải đấu Doha Cup chuẩn bị cho SEA Games 32, giải đấu mà giới chuyên môn kỳ vọng các cầu thủ trẻ của thầy Chosier sẽ tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm. Nhưng U22 Việt Nam đã thua cả 3 trận, không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Chiều cao và thể hình là hạn chế của cầu thủ Việt Nam và cũng là điểm yếu chết người khi ngấp nghé chơi ở giải đấu giao hữu với các đội bóng tầm cỡ châu lục trong phát biểu mới nhất của mình. Huấn luyện viên Chausier đã tỏ ra khá tự tin. Đây là kỳ SEA Games có nhiều thử thách và đương nhiên chúng tôi chịu áp lực lớn phải bảo vệ huy chương vàng. U22 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách tại giải đấu sắp tới, sẽ chơi với nỗ lực cao nhất và chiến thắng mọi trận đấu. Trước đó các học trò của ông thầy người Pháp cũng không hề chịu kém cạnh với những phát biểu mang sự tự tin cao độ. Trong khi tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào gây sự chú ý của dư luận bằng tuyên bố muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu tại SEA Games 32, thì thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng tuyên bố muốn giữ sạch lưới ở tất cả các trận đấu ở giải này. Chưa hết, hậu vệ Trần Quang Thịnh tiếp tục lên dây cót tinh thần bằng tuyên bố không ngán bất kỳ đối thủ nào. Những sự tự tin đó không thể xóa đi được thực trạng là các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam cực kỳ thiếu kinh nghiệm, có rất ít cơ hội được ra sân trong màu áo câu lạc bộ ở V-League và giải hạng nhất Việt Nam. Với tuyên bố của huấn luyện viên Chausseur, giới chuyên môn nhận định ông thầy người Pháp đang tìm cách chơi đòn tâm lý không chỉ với các học trò của mình mà còn với các đối thủ của mình nữa. Nên nhớ là kỳ SEA Games gần nhất mà điều lệ quy định chỉ dùng toàn cầu thủ trẻ xịn. U22 Việt Nam đã thất bại thảm hại trong tay huấn luyện viên Hữu Thắng cho dù tham gia với sự kết hợp của hai lứa cầu thủ trẻ cực kỳ tài năng của bóng đá Việt Nam hơn hẳn so với những gì mà huấn luyện viên Chelsea đang có trong tay kỳ SEA Games 2017 đó. U20 Việt Nam cũng khởi đầu khá suôn sẻ với những màn hủy diệt các đối thủ yếu. Song, khi chạm phải các đối thủ mạnh là U20 Indonesia và Thái Lan, Công Phượng và các đồng đội đã phải nhận về trái đắng và về nước ngay sau vòng bảng bằng trận thua 0-3 mất mặt trước đại kình địch Thái Lan. Năm nay, trận áp chót vòng bảng, thầy trò huấn viên Chelsea cũng gặp phải đối thủ cứng cựa là U22 Malaysia và trận cuối cũng gặp đúng U22 Thái Lan. Sau 6 trận đấu để chuẩn bị cho SEA Games, U20 Việt Nam chưa mang đến bất cứ điểm sáng nào, cho dù là gặp các đối thủ tầm châu lục hay các câu lạc bộ yếu của Việt Nam. Lối chơi của các học trò huấn luyện viên Chelsea vẫn còn rất nhiều vấn đề như là khả năng phát triển bóng từ phần sân nhà, khả năng thoát pressing của hàng tiền vệ hay khâu dứt điểm còn yếu của tiền đạo. Với những gì đang có trong tay, có thể huấn luyện viên Chelsea với đoàn tâm lý của mình